Bangun. Kau kan? Hah? Bangun kamu itu. Ya, ya. Bangun. bố giữ cái một người bố giữ anh là tới thứ tư để cho người bố giữ đi không đập bình tĩnh Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thì anh ấy giữ đấy thì anh muốn giữ tiếp còn nuôi thôi nó sinh hài đấy